ông anh ông anh ông anh em vừa mới được Vinchet mời sang Apple làm này ơ Bill Gates lại mời ông sang Apple đây đây đây đây ô thật à sao Bill Gates làm Apple thì kệ đi bây giờ anh cùng giới thiệu cho em quả laptop nào nó uh, ngon nghẻ tí đi rồi thế chúng muốn mua máy tầm bao nhiêu tiền ừ, 2.000 đô ui lại còn được công ty hỗ trợ 2.000 đô à vâng. em cũng khắp quá thêm ba nghìn việt nam đồng được rồi yên tâm anh sẽ cho chú một sự lựa chọn ngon nhất của đất luôn Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh youtube của Viettech 88 Nếu anh em đang có nhu cầu tìm cho mình một chiếc máy chạm vừa nhanh, vừa trâu để cày tiền Thì hãy cố xem hết video này nhé Mà tiền nhiều để làm gì anh em nhỉ? Trên bàn của mình hiện tại là một chiếc HP ZBook 17G3 Một trong những chiếc mobile workstation nổi tiếng đến từ nhà sản xuất của Mỹ ZBook 17G3 được ra mắt vào cuối năm 2016 hướng đến phân khúc khách hàng là các kiến trúc sư, kỹ sư công trình, những người làm việc thường xuyên phải di chuyển và cần một chiếc laptop hiệu năng cao. Về thiết kế, HP vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế cũ của mình từ các dòng G1, G2. Tuy nhiên, chiếc G3 của mình đang có hiện tại đã cách điệu một chút ở logo. Các bạn có thể thấy rằng logo của máy đã được làm mới. Phần nắp của máy vẫn giống các phiên bản trước vẫn là đường viền dày được phủ một lớp cao su chạy bao quanh nắp máy. Cá nhân mình thấy thiết kế này làm tăng thêm sự khỏe khoắn cho chiếc máy, nhất là thân hình của nó vốn đã không được nhỏ nhắn cho lắm. Nhưng nếu xét về thân hình của em nó, chúng ta có thể thấy rằng nó nhỏ gọn hơn kha khá so với dòng máy chạm của Dell hay Acer. ZBook 17G3 chỉ có trọng lượng 3,26 kg bởi khung viền của nó được làm từ hợp kim nhôm và magie. Hơn thế nữa, máy còn đạt tiêu chuẩn quân sự Mỹ nhờ đạt độ bền cao khả năng chống chịu va đập và thời tiết khắc nghiệt. Một điểm khá nổi bật trên chiếc HP ZBook 17G3 này chính là đường diamond cắt sáng bóng chạy quanh thân máy, tạo điểm nhấn rất rõ ràng. Xét về tổng thể, thiết kế của chiếc máy này khá trẻ trung nhờ có những đường cong mềm mại nhưng cũng không kém phần cứng cáp vì khả năng hoàn thiện là rất tốt. Khi mở màn hình lên, hiện lên ngay trước mắt chúng ta là bộ bàn phím full size đã được HP mang từ phiên bản 15 inch lên. Bộ bàn phím này được tích hợp đèn bàn phím cũng giống như các phiên bản trước, cảm giác gõ rất tốt, hành trình đủ sâu. Do đó anh em có thể cảm nhận phím vô cùng chính xác. Về touchpad, vẫn là thiết kế điện thoại của các dòng máy chạm di động với 6 phím bấm, bàn dê chuột thì phản hồi nhanh và chính xác. Anh em có thể thấy ở phía trên bàn phím chính là giải loa B&O nổi tiếng của nhà sản xuất đục rất nhiều lỗ, giúp phát âm tốt hơn. Còn về chất lượng của âm thanh, mình mạnh dạn khẳng định đây là chiếc máy chạm có âm thanh tốt nhất. Vì sao ư? vì nó là bang Enolution. Tí nữa mình sẽ test thử cho các bạn nghe một đoạn nhạc để các bạn tự đánh giá xem. Về các cổng kết nối, khi nhắc đến các cổng kết nối trên các dòng máy chạm, chắc chắn anh em chúng ta ai cũng sẽ mỉm, mỉm cười hạnh phúc chứ không nhăn nhó như anh em nào đó dùng Ultrabook. Cũng giống như các dòng máy chạm khác, ZBook 17G3 được trang bị đầy đủ các cổng kết nối có thể đáp ứng được các nhu cầu của anh em từ USB e A, HDMI, SD card, LAN cho đến USB Type-C chuẩn Thunderbolt 3. Phiên bản mình đang có đây sử dụng màn hình với kích thước 17 inch với độ phân giải Full HD cùng tấm nền IPS cho khả năng hiển thị góc tốt và rất rộng. Nhiều anh em sẽ thắc mắc liệu với màn hình 17 inch thì độ phân giải chỉ đạt Full HD làm sao mà có được hình ảnh sắc nét? Câu trả lời của mình là có anh em nhé. Tất nhiên là sẽ không thể đem so sánh với những màn hình 4K nhưng với nhu cầu làm việc của mình mình nghĩ màn hình Full HD là quá đủ rồi. Dùng thiết bị Spider 5 ELI để đo chuẩn màu, kết quả cho thấy HP đạt 96% sRGB và 62% Adobe RGB. Một con số không quá ấn tượng nhưng cũng ở mức chấp nhận được nếu so với một chiếc máy chạm cùng tầm giá. Về độ sáng, máy chỉ đạt độ sáng trung bình là 260 nits về cấu hình và hiệu năng tổng thể có lẽ đây là thứ mà chắc anh em quan tâm nhất đúng không ạ vì đây là dòng máy chạm đầu bảng nên HP cũng không ngại trang bị cho đứa con của mình những công nghệ hiện đại và cấu hình phần cứng khủng nhất vào thời điểm ra mắt cụ thể HP ra mắt với 3 phiên bản chipset cùng 5 tùy chọn các màn hình khác nhau chiếc máy mình đang có ở đây là phiên bản có cấu hình gần như khủng nhất Chiếc máy mình đang có ở đây là phiên bản có cấu hình gần như khủng nhất. Máy được trang bị con chip Xeon E3 1535M xung nhịp 2,9 GHz. Các màn hình NVDA Quadro M5000 với 8 GB RAM, RAM EEC 32 GB, bát 2133 MHz, ổ cứng SSD 512 GB SATA 3. Với ưu điểm là con chip Xeon 4 lõi 8 luồng, các tác vụ như render hình ảnh 2D hay 3D trở nên hết sức dễ dàng. Hơn nữa, khi kết hợp với các màn hình Quadro thì sức mạnh của chiếc máy này tăng lên đáng kể. Nói qua một chút về chiếc cạc M5000 đây là dòng các di động được ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của các kỹ sư thiết kế, những người làm đồ họa chuyên nghiệp. Hơn thế nữa, dòng các này còn hỗ trợ các tác vụ về thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo. Với cấu hình như vậy, mình tin chắc chắn rằng các phần mềm đồ họa như 3D Max, After Effects sẽ không thể làm khó chiếc máy này. Và sau đây mình sẽ cho chiếc máy chạy render một vài video để anh em xem sức mạnh của chiếc máy đến đâu nhé. Đầu tiên mình add một file video 5 phút 30 giây dung lượng 3GB vào Premiere để render. Các bạn có thể thấy chiếc máy chỉ mất vỏn vẹn 5 phút để hoàn thành. Nhiệt độ trên bề mặt của máy, cạnh hốc tản nhiệt chỉ dao động trong khoảng 40 đến 42 độ C. Riêng phần chiếu nghỉ thì rất mát. Có thể thấy rằng HP đã làm rất tốt không tản nhiệt cho chiếc máy này dù nó phải gánh một cấu hình phần cứng khá khủng về khả năng nâng cấp phần cứng. Cũng giống như bao dòng máy chạm khác, khả năng nâng cấp về phần cứng của HP ZBook 17 G3 là một lợi thế. Anh em có thể lắp thêm RAM, hai ổ SSD M2 để tăng hiệu suất của chiếc máy. Có một điều hơi tiếc một chút là pin của máy không thể tháo rời bởi HP đã gắn nó bên trong nắp lưng. À đấy, nhắc đến pin mới nhớ, máy được trang bị viên pin dung lượng 78Wh, không quá lớn so với các máy chạm khác, nhưng với thời gian sử dụng các tác vụ cơ bản thì vẫn được khoảng 5 tiếng. Nhưng mình có một lời khuyên đối với các bạn sử dụng máy để render thì hãy cắm sạc để máy có thể chạy được hết công suất. Tổng kết lại, ZBook 17G3 là một chiếc máy có thiết kế sang trọng, hiện đại, cấu hình mạnh và hiệu năng tốt. Hơn nữa, nó là một thương hiệu đến từ Mỹ. Um, chỉ có một chút hạn chế là nó hơi cồng kềnh và hơi nặng nề khi di chuyển. Um, loa của máy nghe rất hay nhưng âm lượng thì hơi nhỏ. Với tầm tiền trong khoảng 40 triệu, anh em sẽ lựa chọn cho mình chiếc máy chạm nào để vừa có thể làm việc hardcore, vừa giải trí. Cá nhân mình thấy rằng HP ZBook G3 là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời để anh em có thể cân nhắc. Vậy anh em có cảm nhận ra sao về chiếc HP này hay có ý kiến gì về video? Vui lòng hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment video này nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.